Xin chào anh em thì clip này dành riêng cho tất cả những anh em đang quan tâm tới cái máy nghe của tài xỉu để cần phải theo dõi hết cái clip này anh em nhé đấy thì à, à, gần đây có rất là nhiều anh em có gọi điện cho tôi là anh em có sử dụng những cái dòng sản phẩm là kém chất lượng không đáp ứng được cái nhu cầu của anh em vào sân chơi có tạp âm tiếng ồn đấy, nó sẽ bị nhiễu sóng đấy, gây ảnh hưởng đấy, em không thể đánh được đấy thì clip này tôi sẽ chia sẻ với anh em những cái thiết bị nghe hộp tài xỉu mới nhất hiện nay thì trước khi chia sẻ với anh em thì tôi cũng muốn nói với anh em là hiện nay trên thị trường có rất là nhiều những cơ sở đấy, giao bán những cái đồ công chuyện đấy, anh em cứ tìm hiểu và anh em đến trực tiếp cơ sở thì anh em nên mang nắp đĩa quân hộp của anh em tới nắp thì anh em quấn băng keo quấn chì vào hột thì anh em có thể sử dụng cái hột công chuyện hột thầy thợ sửa lại đấy một bo phá góc cạnh và thứ hai nữa là không để cho bất cứ ai chạm tay vào hột của anh em và trực tiếp anh em thử đồ test đồ như thế là ok em nhé còn nói về cái máy nghe hột tài xỉu đây thì hiện nay ấy, cái công nghệ này là công nghệ mới nhất anh em nhé nó chống mọi tiếng ồn cho anh em giúp anh em vào sân chơi có tạp âm tiếng ồn nói anh em vẫn có thể chơi được và thứ hai nữa là nó báo tài xỉu đấy độ chuẩn xác của nó đạt lên đến 80 đến 90 phần trăm cho anh em đấy, cái máy này là nghe âm thanh để phân tích và báo dung cho em biết được tài hay xỉu thì cái độ chuẩn xác của nó chỉ đạt đến 80 và 90 phần trăm khẳng định với em không có một cái thiết bị nào chuẩn xác 100 phần trăm anh em nhé nên em lưu ý cho tôi thì tôi chuẩn bị cho em một số hỗ trợ đây đấy tôi sẽ dùng đũa nhé à, tôi sẽ ngoái như này đấy, và tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hộp bất kỳ em nhé Đấy, lấy ba hột bất kỳ thì với cái máy nghe hột tài xỉu này thì hột gì cũng được 11 12 13 14 hay hột cắt âm bo tròn phá tiếng đều được nhé thì ngay sau đây tôi xin phép là chứng minh với em bộ hột và cái nắp cái đĩa của tôi nó là hoàn toàn bình thường thì những cái bước kiểm tra cũng rất là quan trọng em nhé này hột rất là trong đây Đấy, xoay xuyên đây nhá ok Đấy, không hề gợn đục anh em nhé Đấy, tí tôi test xong tôi sẽ thả ba hột này vào cốc không muối cho anh em Chưa tay tôi thêm nam châm đây nam châm trắng rất là hít này Đấy, đĩa và hột không hít đi nha anh em nhé ok Đấy. thì nếu đó là đồ câu chuyện đấy anh em thử nam châm này chắc chắn nó sẽ hít anh em ạ Đấy. Đây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 và nó công tắc bật mở đây cách chơi rất là đơn giản thôi em đến sân chơi em chỉ cần mang theo cái máy nghe hột tài xỉu này tới lắp đĩa quân hột của người ta và cũng không cần phải chạm tay hột anh em nhé đây để làm clip ấy, thì tôi xin phép là để vào cái đĩa này để nó phát ra cái tiếng kêu to hơn để anh em cùng cảm nhận cái nhịp rung với tôi em nhé anh em lưu ý nhé máy báo một rung anh em xỉu máy báo hai rung anh em cài để tôi máy báo hai dung anh em mới tài thôi tài này 12 nút đấy cái máy này đấy nó sẽ có khoảng cách là một mét rưỡi đổ lại đấy là cái phạm vi hợp lý nhất để nó nghe cái âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra và nó phân tích nó báo dung cho em biết được tài hay xỉu em lưu ý nhé nên ngồi phạm vi một mét rưỡi đổ lại máy báo một dung em ấy xỉu tôi xỉu này 10 nút ok em vào sân chơi người ta có sóc dài thì cái máy nó đều nghe đều phân tích được vì bản thân nó sẽ nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hồ rơi xuống địa và nhận biết được cái âm thanh phát ra đấy là có mặt nào và nó báo dung cho em biết máy báo một dung đây em ấy xỉu tôi xỉu này chín nút đây cái máy này chống mọi tiếng ồn anh em nhé cho nên em vào sân chơi có những cái tạp âm tiếng ồn không ảnh hưởng gì anh em nhé đấy, em phải sử dụng cái dòng máy đấy thì em mới có thể chơi nó ok được 11, 12, 13, 14 đều được máy nó nghe xong 2 3 giây là nó sẽ phân tích cái báo dung nó biết máy báo hai rung đây anh em tài thôi tài này ok đây tôi sẽ cầm trên tay nhé cái máy này thì rung rất là êm nên em để trong người người ngồi bên cạnh không thể phát hiện được một mình em cảm nhận được cái nhịp rung của nó em nhá máy báo hai rung đây anh em đánh tài thôi tài này 12 nút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 hột gì cũng được rất là thuận tiện đấy máy báo một dung đây anh em xỉu tôi xỉu này 8 nút ok đấy một lần nữa đấy khẳng định với em là không có một cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra máy anh để trong người và thứ hai nữa là cái dòng máy nghe một tài xỉu này chuẩn xác được 80 đến 90 còn không thể tuyệt đối được anh em nhé máy báo một dung đây anh em xỉu tôi xỉu này 8 nút ok đấy thì anh em quan tâm tới tất cả các đồ chơi công chuyện tài xỉu bầu cua sóc đĩa bài lá game hack trên điện thoại có thể liên hệ tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em đấy như thế này báo máy báo hai dung anh em ấy tài tôi chắc chắn là tài anh em ạ tài này 12 nút rất ok nhé đấy thì anh em quan tâm tới cái máy nghe hột tài xỉu công nghệ mới nhất hiện nay có thể liên hệ tôi anh em mang nắp đĩa quân hột của anh em tới trực tiếp nhà tôi để em thử đồ kiểm chứng cái độ hiệu quả của nó anh em nhé